Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi tối hôm nay. Ở ờ, trong cái buổi tối ngày hôm nay thì ờ, Dũng chia sẻ với chị anh chị em ờ, với chủ đề là khi mà thị trường chung mà chúng ta thấy là bị nghẽn mạch do lệnh khi mà lệnh tham gia vào quá ồ ạt thì liệu nó có ảnh hưởng đến thị trường khi mà phần lớn các cổ phiếu chạy nước rút hay không ạ? À? và đây là câu hỏi của rất nhiều anh chị em đã hỏi Dũng và hôm nay Dũng sẽ làm một cái chủ đề này để anh chị em hiểu hơn về các vận động của thị trường chung đặc biệt là chúng ta hiểu rõ được là thị trường nó vận động như thế nào vậy bao nhiêu anh chị em là mong muốn là chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề đó là khi mà ngẽn mạch á, thì cái việc mà chúng ta có nên giao dịch hay không hoặc là chúng ta gì ạ à, có phản ứng như thế nào trong quá trình đầu tư ạ à, chúng ta biết rằng là ở cái giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta thấy là cái số lệnh mà chúng ta thấy rằng là bắt đầu tham gia vào thị trường khá lớn và sau đó thì thị trường đã bị một thời gian dài nghẽn lệnh và phần lớn các anh chị em học viên của Dũng trong thời điểm đó thì đều là mua cổ phiếu buổi sáng và buổi chiều không mua được ờ, nhưng ở trong đoạn đó thì uh, các bạn biết rằng là nhiều nhà đầu tư lo lắng sợ hãi không dám mua tuy nhiên thì phần lớn chúng ta thấy là bao nhiêu chúng ta thấy là đa phần khi mà chúng ta tham gia vào thời điểm đó thì chúng ta lại có lợi nhuận bao nhiêu chị em thấy rằng là khi mà thị trường nghẽn lại ở cái đoạn đầu tiên đó lúc đấy đặc biệt là thị trường đang sideways thì chúng ta mua chỉ mua vào buổi sáng đấy ạ còn buổi chiều chúng ta không mua được nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận trong khoảng thời gian sideways đó thế này có thể comment số 1 không ạ có thể comment số 1 không ạ ok ạ chúng ta có thể comment số 1 và hôm nay tất cả những chương trình mà Dũng chia sẻ thì uh, chúng ta mong muốn rằng chúng ta hiểu về bản chất nha hiểu về cái tư duy chúng không hiểu về gì ạ hãy hiểu về tư duy thế thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều các hệ thống rất nhiều báo chí các trang mạng xã hội đều có thể lo ngại là nghẽn mạch nên giống như thời điểm này là gì ạ chúng ta không thể bán ra được câu hỏi là tại sao trong lúc mà nghẽn mạch mà chúng ta mua ở cái giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy sideways thì cái việc mà thị trường thì ạ có thể nó những có những đợt điều chỉnh hoặc là một vài cổ phiếu chỉ tăng buổi sáng thôi nhưng chúng ta vẫn thấy là chúng ta thấy là vẫn có khoảng cái lợi nhuận khá là là lớn đúng không ạ vậy nếu anh chị em mua ở trong thời điểm đó thì đến bây giờ chúng ta đầu tư ở trong cái đoạn sideways của thị trường chung á thì anh chị em thấy là chúng ta có khoảng độ lợi nhuận là bao nhiêu ạ thì trường chung lúc đấy Dũng nhớ là ở cái đoạn sideways ấy, nó khoảng độ 1.200 điểm của viên 30 thì ở trong giai đoạn 2 1.200 điểm của viên 30 ấy, thì lúc đó thì chúng ta thấy là Dũng nhớ là phần lớn đa phần luôn ạ là mọi người không kiếm được lợi nhuận và trong giai đoạn đó thì những cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu siêu cổ phiếu đang tích lũy khá là tốt trong đó có những cổ phiếu như là Hòa Phát đúng không trong đó cổ phiếu Hòa Phát HSG NKG hoặc là những cổ phiếu như là VPBank tất cả những cổ phiếu đó nó đang tích lũy và nó gì ạ à, khác biệt hơn nhiều các cổ phiếu khác và phần lớn chúng ta đang cảm giác là sợ hãi lo lắng bởi vì chúng ta thấy là ngoài kia có quá nhiều ở ờ, các thông tin mà khiến chúng ta không biết là bắt đầu từ đâu đúng không thế thì đấy là chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy đúng không ạ thế bây giờ chúng ta gọi là giai đoạn phân phối rồi ạ nếu chúng ta thấy là bắt đầu tới đây thị trường bước bắt đầu bước vào giai đoạn phân phối bắt đầu bước vào một giai đoạn mà chúng ta thấy là giai đoạn bắt đầu rất nhạy cảm thì cái việc mà chúng ta không bán được trong buổi chiều tức là bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi này này khi mà chúng ta mua cổ phiếu nha anh chị em khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì lúc đó tức là ở trên cái nền cổ phiếu anh chị em ở trên cái nền cổ phiếu đúng không trên cái nền cổ phiếu thì anh chị em thấy rằng là chúng ta mua và cái việc mà thu gom cổ phiếu tiếp tục thu gom tiếp tục thu gom và để đến là khi mà các nhà đầu tư họ thu gom được nhiều cổ phiếu hơn và cổ phiếu tiếp tục tăng và tăng hơn nữa bao nhiêu anh chị em đã hiểu điều này ạ à? nếu cho anh hiểu điều này có thể comment cho số 3 được không ạ tức là trong quá trình tích lũy khi mà cổ phiếu mà bắt đầu nó đang tích lũy thì cái việc mà chúng ta gì ạ à, tận dụng mọi cái khung thời gian để chúng ta mua ở trong cái giai đoạn tích lũy đặc biệt này khi mà thị trường đang khớp lệnh rất tốt ở buổi sáng thì chúng ta gì ạ à, tận dụng toàn bộ à, toàn bộ nguồn lực toàn bộ thời gian toàn bộ cái gì à, ở kế hoạch để chúng ta mua cổ phiếu một cách tốt nhất trong khi đó nhiều người lại lúc đó thì ạ à, nhiều người lúc đó họ sợ hãi họ bán ra đúng không họ thậm chí là họ không dám mua vào Dũng à, không muốn nói rằng là ở trong đầu tư chứng khoán ở chúng ta có quyền tự do để có thể xem bất cứ một cái kênh đầu tư nào bản thân Dũng cũng xem rất nhiều các kênh đầu tư và trong mỗi kênh đầu tư đặc biệt là kênh đầu tư chứng khoán thì Dũng cũng đều học hỏi mỗi một kênh một cái kiến thức nào đó chẳng hạn ở đây chúng ta thấy là rất nhiều các nhà đầu tư trên thị trường và chúng ta thấy là mỗi một kênh nó đều giúp cho chúng ta hiểu được một cái góc cạnh một thế mạnh nào đó ở trong đó chúng ta có thể thấy rằng là như là bạn à, phục à, bạn phục là Zfin đúng không thì có thể nếu ai mà đầu tư à, chúng ta gọi là vừa kết hợp đầu tư phân tích kỹ thuật và đầu tư tăng trưởng với cổ phiếu tăng trưởng thì bạn phục và một vài các à, chuyên gia khác có thể giúp chúng ta hiểu rõ về cổ phiếu à, tuy nhiên thì chúng ta cũng thể học một vài các nhà đầu tư kỹ thuật mà có gì ạ à, thiên về vết a trong đó có bạn là Nguyễn Dẫn Đức chẳng như ấy thì bạn có thể đầu tư hoặc là có thể theo dõi những kênh như vậy không sao cả à, có thể một số các bạn có thể kết hợp giữa gì à, đầu tư kỹ thuật và đầu tư giá trị hoặc là bạn có thể nghiên cứu về gì ạ à, kinh tế vĩ mô nghiên cứu về nhờ những cái mà chúng ta thấy rằng là uh, những cái uh, uh, kinh tế thị trường thì trong đó chúng ta có thể nghiên cứu qua bạn Thái Phạm tất cả mọi cái gì ạ mọi cái mà chúng ta thấy được ở đây mỗi một người có một cái thế mạnh khác nhau nên cái việc ở đây chúng ta Dũng không muốn nói là ai đúng hay sai ở đây mà nếu chúng ta trang bị cho mình cái thế mạnh thì Dũng tin chắc là chúng ta sẽ gì ạ có rất nhiều gì ạ đúng không có rất nhiều các gì ạ có rất nhiều các uh, uh, kiến thức để chúng ta gì ạ có thể kiếm được nhận lợi nhuận trong đầu tư với chiến lược đầu tư của Dũng thì ờ, Dũng áp dụng tất cả từ tài chính hành vi uh, kinh tế vĩ mô VFA và những cổ phiếu tăng trưởng lướt sóng ngắn đầu tư tăng trưởng uh, mỗi chiến lược đó Dũng đều học hỏi từ những ái bậc thầy đầu tư học hỏi từ những người bạn học hỏi từ những kênh khác nhau nên ở đây Dũng muốn nói anh chị em là mỗi một cái kênh chúng ta luôn luôn tìm cho mình một cái giá trị tốt nhất luôn luôn tìm cho mình một cái giá trị chứ chúng ta có thể không không học được hết nhưng chúng ta cần phải học những cái gì mà chúng ta cảm giác tốt nhất ok ạ thế thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói đến về thị trường Dũng tin chắc rằng là những cái gì mà Dũng chia sẻ ở đây thì phần lớn nó có sự khác biệt so với phần đông ở ngoài kia bởi vì đấy là gì ạ đấy là những cái gì khác biệt của Dũng Dũng muốn chia sẻ ở ngoài kia của các bạn sẽ thấy là có quá nhiều các hệ thống khác nhau thì Dũng gì ạ mong muốn là mình sẽ gì ạ có một cái gì khác biệt còn khác biệt có kết quả với chúng ta hay không thì chúng ta cần phải đo lường đúng không có kết quả với chúng ta hay không thì chúng ta cần phải đo lường đúng không thế ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta đầu tư trong dạng tích lũy thì mọi người có thể là chúng ta đang thu gom đang thu gom thu gom theo một nguyên lý đó là gì ạ lúc đó thì chúng ta thấy là những ai chúng ta gọi là những châu chậm những ai mà người mà đến sau á thì gần như là không có cổ phiếu để mua hoặc là chúng ta đều gì ạ cảm giác là chúng ta gì ạ bị mất hàng bởi vì những người đầu tư người ta luôn luôn chủ động người ta mua trong quá trình tích lũy và phần lớn mọi người sẽ mua khi mọi thứ trở nên rất là rõ ràng đúng không thế thì chúng ta lại tiếp tục đến câu chuyện thứ hai đó là khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng tốc bắt đầu đi lên thì lúc này câu chuyện đó là câu chuyện ở gì ạ à? đó là câu chuyện khi mà cổ phiếu tăng tốc bắt đầu đi lên thì thời điểm đó chúng ta sẽ kể ra hai câu chuyện tại vì đầu tư chứng khoán các bạn biết rằng đó là chiến lược đầu cơ các bạn nhá đầu tư chứng khoán đó là chiến lược đầu cơ vậy đầu cơ thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có hai là dạ, nhà đầu tư nhóm nhà đầu tư khốn khổ là những nhà nhóm nhà đầu tư không có kiến thức thiếu hiểu biết mà chúng ta chỉ gọi là mua bán theo cảm tính theo mách nước hoặc là theo một cái gì đó cũng không biết nữa nhưng tuy nhiên đó là những nhà đầu tư khốn khổ tại sao lại bảo những nhà đầu tư nó là khốn khổ bởi vì chúng ta chỉ cần đo lường thôi ạ nếu anh chị em thử hỏi đây là bao nhiêu anh chị em đã có mức lợi nhuận trên 50 phần trăm tại thời điểm này anh chị em để comment cho Dũng được không ạ nếu cho anh chị em nào có lợi nhuận 50% trở lên và có thể comment comment cho Dũng ở đây và nếu anh chị em nào có mức lợi nhuận dưới 20 hoặc 25% trở lên trở xuống thì chúng ta gọi là những nhà đầu tư khốn khổ hello chúng ta có thể cho con số đi ạ à. Dũng muốn cho anh chị em biết là những con số như vậy để chúng ta thấy rằng là những nhà đầu tư khốn khổ là những nhà đầu tư có số lợi nhuận thấp hơn 20% và thậm chí là gì ạ có mức lợi nhuận âm tức là mức lợi nhuận âm tức là gọi là chúng ta thấy là vậy chúng ta thấy có những lợi nhuận thấp đúng không nhiều nhà đầu tư có mức lợi thấp âm thì điều gì đang diễn ra chúng ta đây đây là những con số có thể nhảy múa rất là nhiều ạ bốn mươi phần trăm trong tháng 5 tháng 80 phần trăm và có một số chị anh chị em 8 phần trăm đúng không 80 phần trăm rất nhiều ạ F0 20 phần trăm ok ạ và chúng ta lấy câu hỏi đặt ra là tại sao có bao nhiêu anh chị em lại này tại sao có những người người ta lại kiếm được 50 60 thậm chí 100 phần trăm à, Dũng có thể hỏi anh chị em một uh, câu hỏi nữa không ạ à, bao nhiêu chị em đã có lợi nhuận khoảng độ trên 100 phần trăm ạ trên 100 phần trăm ở à, cái câu hỏi đây thực ra là có một bạn đây là 200% rất tuyệt vời đúng không đúng không rất tuyệt vời chúc mừng bạn thế thì câu chuyện ở đây có những bạn đã lợi nhuận 200% có thể một số anh chị em bảo là số vốn của bạn ấy là ít nhưng Dũng đã từng chứng kiến là có những người số vốn đầu tư 5 tỷ thậm chí là nhiều hơn đấy ạ đúng không đầu tư nhiều hơn các bạn cũng đã, đã có mức lợi nhuận rất là cao 5 tỷ thậm chí là 10 tỷ cái câu chuyện ở đây nó là gì ạ? bởi vì ờ, ở thời gian rất là lâu rồi Dũng nói có nói anh chị em rằng là, phần lớn các anh chị em ở trong cái giai đoạn lúc mà thị trường bắt đầu chuẩn bị tăng đó anh chị em ạ Dũng có nói là phần lớn anh chị em có thể lúc đó lợi nhuận là khoảng bao nhiêu ạ 25 à, đến 30 phần trăm tức là 25 đến 30 phần trăm trong giai đoạn đó thì nữa Dũng sẽ phân tích một cái danh mục để cho các bạn thấy rằng là đây là một cái danh mục mà một cái anh chị có gửi cho Dũng à, Dũng bảo là Dũng chỉ có nói rằng là có nên bán hay là giữ cổ phiếu nhưng thực tế là không thể tư vấn được ok ạ đây có bạn Lê Tùng 500 phần trăm vốn 50 triệu ok chúc mừng bạn 160 phần trăm và 100% ạ. Con số rất là nhiều ở đây. Thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn vào những con số này thì chúng ta biết rằng là bản thân khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì mục tiêu là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng. Mục tiêu ấy, nếu chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng cụ thể nếu anh chị em không có mục tiêu thì thực sự để đạt được một lợi nhuận có thể đạt được sau đó chúng ta lại mất đạt được lại mất đạt được lại mất vậy chúng ta hỏi tiếp theo là bao nhiêu anh chị em đã có mức lợi nhuận từ trước đó đã có khoảng 20 phần trăm 200 phần trăm sau đó thì sau khi thị trường nó lao dốc nó giảm thì chúng ta lại mất hết con số đó sau đó chúng ta giảm chúng ta bị mất hết con số đó tức là chúng ta lại mất cái lợi nhuận 200 phần trăm đó hoặc là thậm chí bị âm âm vốn ạ bị âm vốn câu chuyện ở đây nó rất là đơn giản đấy ạ bởi vì chúng ta kiếm được lợi nhuận rất là nhanh và chúng ta cũng có thể mất lợi nhuận trong vòng khoảng độ một tuần đến hai tuần đấy ạ một đến hai tuần là chúng ta lại có thể mất lợi nhuận như vậy đấy câu chuyện thấy buồn cười không ạ có lợi nhuận rất là cao giống như anh chị em vừa rồi bitcoin ấy. đấy bao nhiêu anh chị em bitcoin lợi nhuận rất là cao sau đó bị mất thế là câu chuyện ở đây dũng đã nói rồi lại tiếp tục chúng ta lại kể câu chuyện này để anh chị em có thể hiểu rõ đơn giản đây đã có gì ạ lãi 100 phần trăm một năm âm lại 5 phần trăm câu chuyện là câu chuyện rất bình thường đấy ạ đơn giản đấy ạ đây có bạn đang âm gì ạ lỗ 30 phần trăm K54 ạ giờ được 10 phần trăm thì thực tế là đây chúng ta đang lãi là 40 phần trăm bạn này là K54 ạ tiếp tục âm 20 đến 50 phần trăm đây chúng ta thấy là âm 20 đến 50 phần trăm là chúng ta đã gì ạ phải lãi 100 phần trăm chúng ta mới hòa vốn anh chị em nhá đơn giản đấy ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đưa ra chúng ta cần phải có gì ạ dream big dream là khát vọng lớn ước mơ lớn khi mà chúng ta có mục tiêu lớn có khát vọng lớn thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm cho mình một cái hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách con người để có lợi nhuận lớn còn nếu chúng ta không có khát vọng không có mục tiêu lớn thì chúng ta sẽ không bao giờ có điều đó chúng ta quay trở lại à, quay trở lại cái câu chuyện cũ bởi vì có thể một số anh chị em sẽ nói là cái điều đó nó nó, nó gì ạ à? nó lan man đúng không nhưng bây giờ chúng ta một là chúng ta xem những cái gì ạ chia sẻ này để chúng ta có cảm hứng để chúng ta phát triển còn nếu chúng ta xem cái gì ạ những video này mà chúng ta nhìn thấy anh chị em nào lãi nhiều quá và chúng ta bị đố kỵ ghen tức thì chúng ta sẽ lại tiếp tục xuống vực sâu anh chị em nhá nếu chúng lại tiếp tục đố kỵ ghen tức là chúng ta lại tiếp tục đi xuống vực sâu hay chúng ta gọi là vực thăm thẳm có những bạn đã lãi được 200% đây rất là nhiều 400% đây thế thì ở đây anh, anh chị em đã thấy rằng là khi mà Dũng đã gì à cần phải hãm phanh chúng ta lại cần phải chia sẻ cho chúng ta những kiến thức để chúng ta thoát khỏi những cái cạm bẫy của thị trường thì anh chị em giữ được 200 và thậm chí là 100% từ đầu năm đến bây giờ đã trở thành siêu anh hùng rồi đúng không ạ bởi vì một năm người ta mơ ước là khoảng 25 phần trăm đã là lớn lắm rồi và bây giờ chúng ta lại giữ được cái số vốn đó giữ số tiền đó thì có phải là tuyệt vời lắm hay không bao nhiêu anh em là nếu chúng ta tiếp tục chỉ cần giữ được cái số vốn này chúng ta đã hơn hẳn rất nhiều người rồi đúng không ạ đã hơn hẳn hơn hẳn 95 phần trăm những người đang khốn khổ ở phía bên kia rồi đúng không ạ nếu chúng ta chỉ cần giữ thôi ạ giữ được con số đó thôi ạ chúng ta đã hơn hẳn rất nhiều người khác thì ạ à. một số anh chị em bảo là do do họ dùng mưa zin nên họ lãi đúng không có ai đã nghĩ rằng bảo là do họ dùng mưa zin nên họ lãi nên không công phục thì comment số 4 ạ tức là do cái người đó họ dùng dùng mưa zin nên không công phục comment số 4 không sao cả Dũng sẽ phân tích cho chúng ta còn nếu chúng ta cảm giác là dù là mơ zin đúng không mơ mơ zin nhưng có mức lãi như vậy đó là gì ạ quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ quá là là gì à, chúng ta cần phải học và cần phải nói gương rồi bởi vì giống như chúng ta giống như là chúng ta thấy là bản thân là anh chị em biết là Vingroup á tập đoàn Vingroup có dùng margin lớn không ạ anh chị em thấy là tập đoàn Vingroup có dùng margin lớn không ạ đúng không bởi vì cái margin của các tập đoàn lớn đó là gì ạ đó là khách hàng trả trước rất là nhiều đúng không khi khách hàng trả trước rất là nhiều nên họ dùng số tiền của các khách hàng trả trước cho những cái gì ạ à? cho những cái công trình ô tô muốn mua ô tô thì phải đặt tiền trước đúng không muốn mua nhà phải đặt tiền trước thì đấy có phải là margin không nhà mình có đấy có phải margin không nên nếu anh chị em nào nhìn margin mà bảo sợ hãi bởi vì chúng ta không biết sử dụng margin nên chúng ta gì ạ giống như là các bà các anh chị em nhiều ở ờ, chúng ta thấy là ở trong miền núi ấy, người ta đi gì ạ vay được tiền sau đó dùng tiền đó để mua thức ăn chén hết cuối cùng là âm vào vốn cơn đơn giản thế thôi nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta không biết margin thì chúng ta sẽ bị âm vào vốn rất là nhanh đúng không nên chúng ta có một cái chương trình đó là sử dụng margin một cách khéo léo thôi chúng ta không nói về điều này nữa tại vì nó dẫn đến lan man nhưng ở đây Dũng muốn nói rằng là trong những câu chuyện như này Dũng muốn kể cho anh chị em đó là gì đã có những nhà đầu tư khốn khổ đạt tới một lợi nhuận thấp và chúng ta chỉ cần là tôi đã có mức lợi nhuận 25% là tôi đã hạ bằng bằng lòng lắm rồi nhưng anh chị em đã nhớ này sắp có những người người ta đạt mức lợi nhuận lớn và chúng ta phải quay trở lại xem là cơ hội thị trường nó tuyệt vời như này sao chúng ta không tận dụng mọi gì ạ à? mọi cái cơ hội để chúng ta gì ạ à? có thể mọi cơ hội để chúng ta có thể nhanh hơn những người khác câu chuyện này chúng ta quay trở lại câu chuyện ở trong quá trình tích lũy trong quá trình tích lũy thì tất cả những người mà người ta gì ạ à, nhanh hơn chúng ta người ta cơ hội hơn chúng ta người ta mua nhanh hơn cơ hội và mua những cổ phiếu tốt nhất thì người ta có mức lợi nhuận 50 100 200 phần trăm và đến lúc này thì rõ ràng là rất nhiều anh chị em bắt đầu nhìn thấy là lợi nhuận của mình ít quá thì bắt đầu tham gia vào để mua và lúc này chúng ta lại mua theo kiểu là mua vào buổi sáng bởi vì thị trường nó đang chạy nút rút nếu mua vào buổi sáng thì chúng ta mới khớp được lệnh đúng không mua vào buổi sáng thì chúng ta mới gì ạ à? khớp được lệnh còn mua buổi chiều chúng ta sẽ không được khớp được lệnh bởi vì đã có rất nhiều các bài báo nhiều các trang web nhiều gì ạ uh, Facebook Facebook tất cả các kênh khác họ đang nói rằng thị trường rất là tuyệt vời ngân hàng rất là tuyệt vời họ đưa ta target ở mức là cao họ nói chứng khoán cũng đang là kênh hấp dẫn và họ đưa ra rất nhiều các kịch bản khác nhau thế thì khi mà Dũng nói với tất cả những cái anh chị học viên của mình đó là khi truyền thông họ nói những điều tuyệt vời nhất hãy đừng tin vào truyền thông nhưng đã có rất nhiều người đã kiếm được 20 25% họ sẽ tin và họ làm và làm quyết liệt hơn những người khác và đó là họ mua vào buổi sáng và buổi chiều thì à, họ nghĩ rằng là họ đã có món hời trong khi đó những anh chị em đã kiếm được 50 60 100 phần trăm hay là những anh chị em hay là những big boy họ đã có mức lợi nhuận rất là cao rồi nên bây giờ họ nhả hàng ra họ bán cho chúng ta họ nhả và họ dùng truyền thông để để gì ạ à? để tăng bốc lên họ dùng truyền thông để đẩy cảm xúc của chúng ta lên và nếu mà Dũng cho các anh chị em là bao nhiêu anh chị em đã kiếm được nhiều phần trăm lợi nhuận rồi 50 phần trăm 100 200 phần trăm chúng ta thấy cảm giác tham lam hơn không ạ và có những người anh chị em được 1.000 phần trăm chúng ta cảm giác tham lam không ạ có những anh chị em nữa 500 phần trăm rất nhiều rất nhiều rất nhiều và phần lớn đó là tất cả anh chị em một là tham gia vào những chương trình đào tạo của Dũng hai là tham gia vào kênh của Dũng trong khoảng 3 đến 6 tháng thì đều có mức lợi nhuận rất là cao thế cái câu chuyện ở đó chúng ta đang nghe đó chúng ta đang cảm giác như là Dũng đang mong muốn chúng ta gì ạ à? mua vào mua vào mua vào và mong muốn chúng ta đợi để Dũng phím cho một cái cổ phiếu nào đó đúng không ạ nhưng ở đây không phải ở đây muốn Dũng muốn nói rằng gì ạ à? những con người đó bây giờ họ bắt đầu họ làm họ làm khác chúng ta đúng không ạ họ sẽ thấy là những cổ phiếu như Hòa Phát đang trong cái chạy chạy nước rút ở giai đoạn cuối họ có thể bán ra họ thấy là FPT có thể cũng đang trong cái trình chạy nước rút họ cũng bán dần dần Techcombank ACB những cổ phiếu khác bắt đầu chạy nước rút ở trong đoạn cuối bắt đầu phải giảm ra dần bởi vì đến một lúc nào đó khi mà chúng ta rút ra khỏi thị trường khi mà thị trường nghẽn buổi sáng mà chúng ta không bán ra được thì buổi chiều đúng không nó quy mô lớn mà nó tạo ra thanh khoản bùng nổ thì buổi chiều chúng ta lại không bán được khi buổi chiều chúng ta bán được thì hôm sau chúng ta cũng không bán được bởi vì lệnh nó quá lớn nó dồn dập dồn vào và đặc biệt là những cái lệnh của các công ty chứng khoán khi bị thua lỗ nó nhiều lắm nó nhiều như quân nguyên à bởi vì lúc đó gì ạ à, margin đang căng cứng margin đang thổi phồng margin nó đang ở rất cao nên chính vì vậy sẽ có hai loại cổ phiếu một là loại cổ phiếu đang chạy nước rút tăng tốc tăng tốc thì lúc đó chúng ta cũng bán được một dạng cổ phiếu thứ hai là những cổ phiếu đang tích lũy rất là đẹp những cổ phiếu mà chúng ta có thể là gì ạ à? cần phải mua vào ngay những cổ phiếu chúng ta là penny hoặc midcap đang gì ạ à? có mẫu hình đẹp có gì ạ à? có gì ạ à? tích lũy rất là tốt nhưng do là gì ạ à? một bên là chúng ta không bán được những cái cổ phiếu khi mà chúng ta đang đứng ở đỉnh một bên là chúng ta không thể mua được cổ phiếu nếu cho bị chậm đó là những cổ phiếu mang tính đầu cơ nên ở đây dũng không muốn nói anh chị em là đúng sai ở đâu và quan trọng là gì ạ à? cái đúng ở đây đó là gì chúng ta phải hiểu là cổ phiếu nào nó đang gì ạ nó tiếp tục tích lũy thì chúng ta vẫn mua vẫn thoải mái bởi vì khi mà thị trường đạt đỉnh nó cần phải phân phối từ 1 đến 5 lần tại sao từ 1 đến 5 lần mà không để 10 đến gì ạ 20 lần thì đây là quá trình tổng kết quá trình nghiên cứu quá trình gì ạ theo dõi lịch sử suốt khoảng hơn 10 năm thì nó có điều đó có những giai đoạn nó có nhiều hơn khoảng độ 15 lần nhưng thực tế đó là những giai đoạn rất là hiếm nhưng đa phần khoảng độ 3 đến 5 lần đó là cảnh báo chúng ta đó là lúc mà big boy đã bán chuyển rất là lớn cái lượng cổ phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được ăn no một lượng cổ phiếu rất là lớn ở trên đỉnh ngọn cây và khi mà chúng ta đứng ở trên đỉnh ngọn cây thì bắt đầu gió nó sẽ rung nó sẽ đu đưa chúng ta nó sẽ cho chúng ta lên cao xong là nó lại hạ chúng ta xuống bây giờ tiếp tục nó đẩy chúng ta lên cao xong lại hạ xuống và nó tiếp tục đẩy lên cao và nó chúng ta rơi một cách tự do anh chị em có hiểu được điều đó không ạ chúng ta đang ở trong trạng thái đầu tiên chúng ta tưởng là chúng ta đừng đừng mắc võng và đu đưa nhưng gió nó càng ngày càng gì ạ à, càng mạnh và những cái võng đấy nó càng ngày càng rung lắc lớn và khi nó gì ạ à, nó thả cho chúng ta rơi tự do thì lúc đấy chúng ta lại đi thì à, đi tìm những cái ông nào thằng nào khuyến nghị chúng ta và tiếp tục lại bài toán đổ lỗi đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho tại sao hôm nay thị trường nó lại rơi mạnh thế đổ lỗi cho covid đổ lỗi cho chứng khoán mỹ đổ lỗi cho biết nữa và đó chính là những nạn nhân xấu số hello có phải đấy không ạ và anh chị em thấy điều đó thì comment số 4 ạ số 4 ạ à, số 4 là số tiêu cực ạ Dũng ấn định như thế thôi thực ra là số nào chỉ thế nhưng lấy một con số đó để chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ cuộc sống chúng ta nên nói nếu tiếp tục đổ lỗi đúng không tiếp tục đổ lỗi thì ờ, sự đau thương của chúng ta lại tiếp tục diễn ra và chả có một phép màu nào đối với chúng ta cả bởi vì ờ, những trò chơi này là những trò chơi của quy luật đúng không những trò chơi của cảm xúc những trò chơi của những cái quy trình à, những quy trình những cái gì ạ checklist cái bước một bước hai là gì ạ chúng ta cần phải làm gì và trò chơi của hành động tất cả những điều đó Dũng tin chắc rằng là với những video ngắn này anh chị em đã hiểu rằng là không phải khi thị trường nó đạt đỉnh là chúng ta không bán được mà quan trọng là khi cổ thị trường chung đạt đỉnh thì có cái nhóm cổ phiếu nào đạt đỉnh khi nó rơi nó phân phối vào buổi sáng và buổi chiều chúng ta bán được bởi vì nó treo hết rồi nhưng sẽ có những cổ phiếu chúng ta gọi là nó đẹp mê ly nhưng chúng ta có thể mua buổi sáng hoặc là mua vào những thời điểm tốt nhất và buổi chiều nếu chúng ta mua chúng ta cũng mua được và chúng ta luôn luôn là những nhà đầu tư khốn khổ và trước khi ờ, để kết thúc chương trình ngày hôm nay Dũng muốn chia sẻ cho anh chị em một cái gì ạ à? một cái danh mục mà một ai đó vẫn còn tiệp đam mê đam mê đến mức là chúng ta cũng chẳng biết là đam mê ở đây chúng ta nhìn đến những cổ phiếu và mức lỗ ở đây có lẽ là con số cũng rất khủng khiếp ạ à. 19 à, có một cổ phiếu lãi 10 2 phần trăm 17 7 8 FLC 8 một cổ phiếu lã ba lỗ 32% một cổ phiếu lãi 27% tiếp tục lỗ và lãi như vậy vậy nếu cái danh mục như này có 2 4 2 4 6 8 9 thì ờ, thực tế có thể nhìn thấy rằng là câu hỏi đặt ra là bây giờ nếu Dũng có thể cơ cấu danh mục cho các bạn này có được không không ạ cơ cấu được không ạ thực tế không cơ cấu được bởi vì nó là tính cách của người ta không bao giờ thay đổi tính cách không mà thay đổi nếu có cơ cấu ngày hôm nay ngày mai họ vẫn giữ như nguyên bởi vì họ chỉ hiểu cái ngọn cây họ không hiểu gốc đúng không họ hiểu ngọn nên không hiểu gốc nếu hôm nay dũng cơ cấu ngày mai nó tăng mạnh thì sao anh chị em có hiểu không ạ bởi vì cổ phiếu nó giảm quá sâu thì ngày mai nó bật lên nên gì ạ đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là nếu không cơ cấu thì nó lại tiếp tục giảm nữa quan trọng là gì ạ họ phải hiểu quy trình Dũng nhớ là một cái cổ phiếu như là TCM tại thời điểm khi mà Dũng đưa một số anh chị em vào mua cổ phiếu sau mua xong chỉ hai ba hôm sau cổ phiếu bị rũ bỏ và Dũng bán ra cũng làm lời livestream như này mà anh chị em bán ra và trong thời điểm điểm đó đã được được rất nhiều cơn mưa cơn mưa và sau thời gian khoảng độ sau cơn mưa đó thì Dũng lại tiếp tục bảo là mua vào sau khi mua vào thì chúng ta lại tiếp tục bởi cơn mưa bởi vì hôm trước thì mua cao hôm nay bán thấp hôm sau lại mua cao thế là điều gì diễn ra nếu chúng ta không hiểu rõ được những quy luật như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta giống như con rối á chúng ta nghe những cái chương trình của Dũng nó không khác gì những con rối và chúng ta bảo là nghe chẳng hiểu gì cả nhưng thực tế là chẳng hiểu thì vì vì sao chúng ta không hiểu chúng ta biết không ạ bởi vì chúng ta không hiểu nên chúng ta vẫn đang lợi nhuận âm và lợi nhuận ở mức gì ạ rất là thấp 10 20 phần trăm còn nếu chúng ta đã hiểu chúng ta đã ứng dụng được thì lợi nhuận không dưới 50 phần trăm cái điều này có thể anh chị em nào còn nhớ ạ còn nhớ là cách đây khoảng độ lúc đó Dũng không nhớ lắm thời thời điểm đây ạ ờ, thời điểm cái lúc này là thời điểm mà khoảng độ 30 tháng 3 Dũng nói là một ai đó trên một cái livestream nào đó Dũng có nói là sau khoảng 2 đến 3 tháng nữa những anh chị em đã lợt lợi nhuận khoảng độ 20 đến 30% thì tại thời điểm này chúng ta có lợi nhuận ít nhất là 50%. Bởi tại sao như vậy? Bởi họ đã đồng hành và họ theo dõi, họ làm đúng và đến thời điểm này cái quan trọng duy nhất anh chị em biết là đúc này là giúp giúp chúng ta giúp chúng ta một là gì ạ buổi sáng cũng nói rồi ạ đó là gì ạ không đầu tư thêm vào thay vì chúng ta đang có lãi thì không đầu tư thêm vào nữa và chúng ta bắt đầu gì ạ bán những cổ phiếu bán dần các cổ phiếu chạy nước rút thứ hai là đưa dần các gì ạ margin trở về tiền mặt với thứ ba là gì ạ chỉ sử dụng 50 phần trăm lợi nhuận để tiếp tục đi đầu tư những cái cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu đầu cơ thứ năm thứ tư thứ năm gì đó tiếp theo là chúng ta làm gì nữa ạ là chúng ta gì ạ à? hãy quan sát thị trường để xem là cái phân phối thứ bao nhiêu bởi vì khi mà chúng ta quan sát cái độ phân phối bao nhiêu thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải giữ vị thế bao nhiêu trên thị trường chứ còn bây giờ chúng ta nói là có những người bảo giá bán hết đi có người bảo em đã bán xong rồi sau đó ngày mai rung lắc một cái hai cái và em đã xong hết rồi xong đợi một hai tuần thấy người ta vẫn kiếm ăn lồi mồm sau đó chúng ta nhảy vào thì chúng ta bắt đầu lại tiếp tục mắc võng câu chuyện đó lại tiếp tục diễn ra nên ở đây chúng ta cần phải đếm phân phối để chúng ta biết là cổ phiếu nó đang ở đoạn nào trong quá trình phân phối và trong quá trình đếm đó thì chúng ta lại biết được cái nhóm nào cái cổ phiếu nào rất là hấp dẫn trong đợt này và hãy chỉ dùng 50% lợi nhuận thôi ạ à. 50% lợi nhuận để tiếp tục chiến đấu nếu trong trường hợp xấu nhất thì có cháy nhóm đấy thì cũng chẳng sao cả nhưng nếu chúng ta thấy là nếu chúng ta dùng 50% lợi nhuận thì chúng ta lại kiếm được nhiều lợi nhuận hơn còn nếu anh chị em nào dùng 100% lợi nhuận thì lại kiếm được ít lợi nhuận hơn nếu anh chị em nào dùng tất cả lợi nhuận và số vốn thì nhanh bị phá sản hay không ạ đấy bởi vì cái sự gì à, tham lam nó đến từ đó tham lam đến đó đầu tư mua một mảnh đất lãi được bao nhiêu ạ em mua một mảnh đất các bác ơi em lãi được 100 phần trăm hôm sau em lại mua mảnh thứ hai em dùng cả lãi cả gốc đấy em mua mảnh thứ hai em lại lãi được 100 phần trăm các bác ơi hôm sau nữa em bảo bố em bố mẹ em bảo những hàng xóm em em vay ngân hàng em mua mảnh đất nữa em lại lãi được thêm 100 phần trăm nữa ôi em quá giàu rồi em quá giỏi rồi hôm sau nữa em huy động vốn em huy động uh, nhiều người khác để em đầu tư và hôm sau nữa thì em có thể thấy rằng là em chẳng có đồng nào nữa và đây là câu chuyện của phần lớn mọi người cũng đang mắc phải trong đầu tư chứng khoán cũng thế mọi thứ nó đều gì ạ à? là cuộc chơi ạ à? mọi thứ nó là cái chiến lược kinh doanh mọi thứ nó là gì ạ à? đó là những cái căn bài nó giống như chúng ta này chúng ta hãy là những nhà chơi cờ đừng là những quân cờ mệt lắm ạ à anh chị em ạ à, hãy là những nhà chơi cờ hãy chơi cờ đi ạ à. hãy đứng ở chơi cờ oh hello xin chào Đấy. <clears throat> Đấy. chúng ta rất là chơi cờ rất nhiều các bạn đang chơi cờ nhưng rất nhiều các bạn đang quân cờ mà nếu chúng là quân cờ là chúng ta là nạn nhân nạn nhân ạ à? nếu chúng là nạn nhân thì sao hãy đừng đổ lỗi và chúng ta học những bài học từ những nạn nhân học những bài học từ những người nhà đầu tư khác học những bài học từ những người đã thành công trên thị trường hãy mô phỏng những người thành công cách thức để mô phỏng rất đơn giản anh chị em ạ à. hãy đi tìm những cuốn sách của những nhà đầu tư thành công trên thế giới có cả Magnini, William O'Neill, Lee Moore, Wyckoff, Davat, ờ, Soros hoặc rất nhiều những nhà đầu tư khác nhưng ở đây chúng ta gọi là tập trung vào các nhà đầu tư cá nhân sau khi chúng ta tìm những nhà đầu tư xuất sắc cá nhân như vậy hãy tìm ở Việt Nam những ai giỏi thì ở trong lĩnh vực đó chỉ tìm những ai giỏi trong lĩnh vực đó và gì ạ à, một có thể theo dõi kênh của họ hai là gì ạ à, có thể khi mà chúng ta theo dõi thì hãy đo lường kết quả nhớ là đo lường nhá anh chị em nhớ là đo lường phải đo lường thì chúng ta mới biết rằng là có kết quả hay không không đo lường thì không bao giờ có kết quả cả nên hãy đo lường vậy đo lường đi ạ à. hãy đo lường nếu chúng ta đo lường thì mọi thứ sẽ là mọi thứ chúng ta cần đo lường đo lường thì chúng ta biết rằng nó tốt nó xấu nó gì sai nó đúng và khi mà chúng ta đo lường được thì chúng điều gì diễn ra điều đầu tiên chúng ta học được gì ạ đo lường thì chúng ta học được cái học đầu tiên là những bài học tuyệt vời những bài học nó mới giúp chúng ta để thành công những bài học nó mới giúp chúng ta trưởng thành nhanh những bài học nó mới giúp chúng ta tiến lên nhanh những bài học nó mới giúp chúng ta gì ạ không bao giờ bị mắc những sai lầm nữa và những bài học nó sẽ chúng ta trở thành những thiên tài chứng khoán còn những bài học nó sẽ giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn và những bài học đó nó sẽ giúp chúng ta đi giúp người khác thành công nhanh hơn và hãy giúp người khác thành công đi hãy chia sẻ những kiến thức mà chúng ta học được cho người khác thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn tại sao những người như dũng họ đi đào tạo để họ sẽ phát triển nhanh hơn bởi vì sau khi đào tạo như này thỉnh thoảng cũng bị à, những đá ném vào và những đá ném vào có thể đấy là những cái sai lầm cái lỗi của mình và mình lại học những bài học đó và mình là ai cai gen cai gen tức là mình thay đổi và khi mình thay đổi mình thay đổi mình chuyển đổi thì những bài học đó gì ạ đó là những rác những rác đó mình lại tiếp tục mình biết chuyển đổi mình thay những, những đấy là những đổ lỗi mà mình lại thay đổi và khi mình thay đổi đó thì mình không mắc những cái rác đó nữa và cuối cùng mình lên rất là nhanh nên những người đầu tư thành công là những người giúp nhiều người khác thành công anh chị ạ giúp nhiều người khác thành công đó là những người thành công các bạn hãy giúp cho những người thân của bạn những người bạn của bạn đặc biệt là trong những học viên của Dũng thì Dũng luôn luôn khuyến khích là gì ạ hãy đi đào tạo hãy giúp những người khác thành công thậm chí là đã có rất nhiều các anh chị em mà Dũng gì à, hướng dẫn Dũng có thể là thậm chí là theo dõi kênh của Dũng cũng đã đi đào tạo rồi ở trong kênh của Dũng hoặc là trong quá trình đào tạo của Dũng rất là đông rất là đông trong đó có những à, anh chị ở Mỹ à, ở Mỹ ở Úc ở Canada Đấy, sau khi được học Dũng xong là cũng đi đào tạo còn rất nhiều anh chị em đào tạo nữa nên anh chị em mới thấy rằng là việc của chúng ta gì ạ hãy học và đi đào tạo đúng không đúng không tất cả anh chị em thấy là à, chúng ta thấy là mọi thứ hãy giúp người khác thành công đi ạ à, thực tế thế nè, anh chị em đơn giản thôi rất nhiều các học trò thậm chí là gì ạ họ đầu tư giỏi hơn thầy rất là nhiều nên người thầy là những người hướng dẫn cho chúng ta tư duy đúng kiến thức đúng và chúng ta gì ạ à? để chúng ta thành công nhanh còn không phải là thầy là giỏi hơn ạ à. chúng ta thấy là tất cả những người thầy rồi người thầy mà giúp cho những học sinh thi Olympic toán quốc tế hoặc là giúp cho những học sinh gọi là thi thư học sinh giỏi quốc gia chưa chắc đã giỏi hơn những học sinh giỏi quốc gia đúng không chưa bao giờ chưa chắc đã giỏi nên những người thầy là người chỉ một là truyền cảm hứng cho chúng ta hai là gì ạ giúp chúng ta có tư duy đúng ba là có động lực để chúng ta tiến lên nhanh nên ở đây chúng ta là mô phỏng mô phỏng mô phỏng mô phỏng từ mô phỏng là từ tuyệt vời nhất mà anh chị em có thể học được đó là Anton Robin một trong những diễn giả hàng đầu thế giới và đây chính là một trong những cái ngôn ngữ lập trình để giúp chúng ta đi nhanh hơn đi xa hơn và trở thành thành công nhanh hơn hãy gì ạ mô phỏng đây là một trong những cái gì ạ thuật ngữ rất quan trọng để anh chị em có thể tìm cho mình một ai một mẫu hình để mô phỏng một học trò của Mac Mini cũng đã chia sẻ à, Mac Mini chia sẻ một học trò của mình khi mà ông mô phỏng Mac Mini thì ông gì ạ kể cả lông chân anh chị em này cạo để như thế nào ông cũng làm giống hệt luôn Mac Mini đấy là cách mà mô phỏng và chúng ta cũng thấy rằng là nếu chúng ta thấy một số các người thầy của Andrew Robin họ cũng mô phỏng giống hệt luôn ạ à. chúng ta biết là ai rồi cũng không muốn nói nữa nhưng anh chị em sẽ đều biết ạ à. ok ạ à. đúng không và nếu anh chị em ờ, đã theo dõi thì ờ, đây chúng ta cũng thấy là đã có rất nhiều các bạn cũng là những người bạn của Dũng đây là đây có bạn Doãn Đức cũng là một trong người bạn ờ, ở đây Dũng có những người bạn như là Zfin à, bạn Phục cũng là người bạn của Dũng nên chúng ta thấy là trong những giới đầu tư này thì uh, Dũng có rất nhiều người bạn và những người bạn đó là những cái bạn có thể giúp cho chúng ta trưởng thành nhau lên không có gì ạ à, nếu chúng ta trong đầu tư thì hãy đã quên đối thủ đi ạ à. hãy là cùng làm sao để chúng ta giúp cho cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam tốt hơn hãy giúp cho những người Việt Nam tốt hơn bởi vì chúng ta biết rằng là sau những cái đợt này thì nước ngoài họ bán ra các tổ chức các nhà đầu tư nước ngoài nó khôn hơn chúng ta họ bán ra và chỉ có các nhà đầu tư khốn khổ tham lam khi mà chúng ta tham lam mà chúng ta ăn một cái món gì đó giống như chư bắt giới á, thì chúng ta thấy có khả năng chúng ta sẽ gì ạ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đầu tư của mình đúng không nên ở đây Dũng có rất nhiều người thầy trong đó Phạm Thành Long cũng là một những người thầy của Dũng đúng không thầy phạm thành long ở trước đó thì dũng cũng không bao giờ đi học những người thầy như vậy bởi vì dũng rất là gì ạ à? nhìn những người thầy như vậy là dũng cảm giác là mình cũng không là gì ạ à? mình cảm giác là mình không muốn học và thậm chí là mình có những cái uh, lời nói mang tính chất là không được tích cực uh, nhưng sau quá trình đi phát triển bản thân nhiều hơn uh, trong quá trình học nhiều hơn và dũng thấy rằng là mọi thứ gì ạ à? mọi thứ mình cần thay đổi còn cái cạo chọc đầu này thì à, Dũng đã cạo ở thời sinh viên rồi ạ cái thời sinh viên Dũng đã cạo rồi ạ đấy một số anh chị em nghĩ rằng là Dũng à, thực tế là không phải là Dũng mặc cái áo đỏ à, là Dũng theo ai cả ngày xưa Dũng này ạ thấy là đầu tư chứng khoán thì à, nó có đỏ và xanh và thậm chí ngày xưa có một cái áo tím nữa thấy chưa áo đỏ áo xanh và áo tím nữa sau đó thì Dũng thấy rằng là trong các áo thì áo đỏ là Dũng thấy rằng nó học mặc nó nó nói hơn ạ à. nó nó tức là mình mình đã thấy áo đỏ mặc thì nó mình thích hơn mình mặc thôi nó không có phong thủy ở đây hết ạ à. nên mọi thứ chúng ta ở Trung Quốc thì người ta đưa gì ạ à? đưa đưa cái gì ạ à? Trung Quốc thì người ta đưa đưa cái gì ạ à? đưa cái áo màu đỏ là màu của chiến thắng nhưng bây giờ chúng ta thấy là ở Việt Nam màu đỏ là màu của thất bại nên chúng ta là chúng ta tự tự cho mình tự đưa mình một cái gì ạ à? tức là tự chúng ta gọi là bóp méo đấy, thì đấy là những cái gì mà chúng ta cần lưu ý thì hãy cậu nếu anh chị em nào đầu tư chứng khoán thì hãy ủng hộ VSA hệ thống đầu tư VSA là hệ thống đầu tư giúp anh chị em có thể thành công thực tế ở trên thị trường á, thì rất nhiều anh chị em đang sử dụng hoặc là rất nhiều uh, các anh chị em đang đào tạo VSA nếu anh chị em có học thì hãy tham gia phân tích kỹ thuật đó, thì hãy nên tham gia những chiến lược phân tích kỹ thuật VSA bởi vì VSA là một hệ thống giúp chúng ta thành công nhanh bởi vì một người như dũng thế thôi đào tạo không thể hết được rất là đông rất nhiều nhu cầu nên nếu chúng ta học sau đó chúng ta lại giúp người khác thành công để giúp cho nhiều người khác thành công thì dũng là rất ủng hộ nên chúng ta thấy là hãy gì à, tạo ra cái cộng đồng đầu tư VSA đủ mạnh đủ lớn để giúp cho nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam thành công đấy mới là cách nhân văn một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay và Dũng lại tiếp tục cùng đồng hành với chúng ta vào buổi sáng ngày mai bởi vì trong tuần tật này thì à, Dũng biết rằng là thị trường nó đang gì ạ cũng là nhạy cảm thứ hai là chúng ta biết rằng dịch bệnh nó đang diễn ra thứ ba nữa là gì ạ khi mà chúng ta thấy là chúng ta đầu tư mà chúng ta gì ạ gặp những cái rủi ro như này thì Dũng cũng phải là người đồng hành chúng ta nên Dũng sẽ gì ạ cùng đồng hành chúng ta mà cũng mong rằng là tất cả những bạn nào những người bạn của Dũng nếu chúng ta đã có kiến thức về VSA chúng ta có kiến thức về đầu tư tăng trưởng có kiến thức về đỉnh thì chúng ta hãy chia sẻ cho cộng đồng của DVD chia sẻ cho cộng đồng của VSA chia sẻ cho cộng đồng của những nhà đầu tư Việt Nam thành công hãy chia sẻ hết đi ạ hãy giúp người khác thành công và nhớ like và chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ và hãy ủng hộ cộng đồng đầu tư Việt Nam cộng đồng đầu tư có gì ạ một là những nhà đầu tư mà có xác suất thành công cao nhất 5% là những đầu tư cao nhất của Việt Nam nên nhớ là hãy đầu tư gì à, sử dụng à đây là cách thức mà các bạn có thể ứng dụng một cách à, một lần nữa xin cảm ơn xin cảm ơn tất cả anh chị em và chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình tới xin cảm ơn nhớ là like share nhá hãy like và share và gửi video này cho cộng đồng bởi vì đây là những video rất giá trị và hẹn gặp lại chúng ta trong buổi sáng ngày mai 8 giờ 30 xin cảm ơn ạ